ok giờ mình sẽ ráp về dòng 47 nha mọi người yeah dạ. tàu nhạc phiêu cháy bỏng như là con tước anh là người con của vùng đồi núi 47 Tây Nguyên đó chính là quê anh cà phê trong mát vọn vẹn một cái màu xanh nhạc anh bày tỏ như là cơn gió trái tim Tu pancing mobile Tu pancing mobile Tiêm ăn Tiêm ăn Tiêm con Tu pancing mobile Tu pancing mobile Tiêm ăn Tiêm ăn Sahabat halu asyik Ok, giờ mình sẽ ráp về dòng món 7 nha mọi người Yeah Nhạc phiêu cháy bỏng như là con tước Anh là người con của vùng đồi núi 47 Tây Nguyên đó chính là quê anh Cà phê thân mát vọng vẹn một cái màu xanh Nhạc anh bày tỏ như là cơn gió Trái tim anh cháy chính vì em đó Không lấy cấp trái tim không phải thở xăng Yêu em là do kiếp trước anh mắc nợ cha Chẳng bắt làm này Mỗi lúc ta lấy câu cá thầu vờ Lắm say mê Một lời ngu ra đôi nào Rẽ tì đầm rõ máu Quay ngột mình nô lên cây tay Lạy khắp ngay xì chiều

Sẽ nghe phay thân em bờ lùm lại ổng tè Nè phay chắc cũng có hô xạ Căn chắc đều qua tiệt tiệt nè Mọc phay thân em của em tè ngược tí Như dân cần tọc ra cái đảo này Bờ à, em nè Ý giờ tuần từ cầm thợ bảy là Bạn là là ba nhiệt nè tuần thời gian mà ăn Phải phay mặn mà nhiệt nè Nhiệt lại nhiệt mặn à Vậy em này giờ toàn là kênh bài phày à? Toàn là kênh nè hồi Đất Tây Nguyên đầy nắng và gió Trai Tây Nguyên lại chịu khó vừa dễ thương Nếu một mai mẹ em cần rễ thảo Thì về Tây Nguyên tìm anh